một khoảng trời thương nhớ những dòng sông hiền hòa mênh mang miền ký ức những cánh đồng bao la chia nhau từng nỗi nhớ dẫu đường xa còn dài dù ta từng năm tháng đi qua vùng yên thương nhớ những dòng sông hiền hòa mênh mang miền ký ức những cánh đồng bao la chia nhau từng nỗi nhớ dẫu đường xa còn dài dù ta từng năm tháng đi qua vùng dòng sông mênh mang cánh đồng cùng nắm tay nhau và mãi nhớ về nhau mãi nhớ mãi nhớ một thời dấu yêu mãi nhớ mãi nhớ những phút say bên nhau nhớ hoài người ơi nhớ hoài hãy cố giữ lại